Xin chào tất cả các bạn! Ngày hôm nay, Học văn chị Hiên sẽ giới thiệu cho các bạn một phần vô cùng quan trọng, đó chính là bảng chữ cái tiếng Việt. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Đây là âm A. Các bạn cùng đọc theo chị nhé! A A A Âm A có các ví dụ như cái ca con gà 3 Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng làm quen với âm á nhé. Á Á Á Ví dụ như cái khăn, cái cặp. Âm thứ ba chính là âm ớ. Ớ Ớ Đối với âm ớ, chị có các ví dụ như đá cầu, đấu cờ. Tiếp theo chính là âm bờ, bờ, bờ, bờ. Âm bờ có các ví dụ quả bóng, bà, con bò. Âm tiếp theo mà các em đang nhìn thấy trên màn hình chính là âm cò cò cò cò đối với âm tiết này chị có các ví dụ như sau quả cam con cua con cáo tiếp theo là âm giò giò giò giò Âm giờ có các ví dụ Con dê Cặp da Âm đờ Đờ Đờ Đờ Âm đờ với ví dụ Cây đa Câu đố Trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là âm E E e với các ví dụ em bé vẽ để tiếp tục bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm quen với âm e các bạn cùng đọc theo chị nhé e e e âm e có các ví dụ bế con bê âm G, chúng ta cùng đọc như sau. G G G Đối với âm G, chị có hai ví dụ. Con gà Ga tàu Âm hò Các em cùng đọc nào. Hò Hò Hò âm hờ có ví dụ đồng hồ cây hẹ chúng ta cùng chuyển sang âm y nhé các em cùng đọc theo chị nào y y y âm y có ví dụ đi chợ chị em trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là âm ca ca ca ca Âm ca với các ví dụ kể chuyện, cái kê, âm L, L, L, L. Ví dụ như lọ hoa, lá cây âm mờ mờ mờ mờ đối với âm mờ chị lấy ví dụ mẹ quả me âm n n n n cái nơ quả na âm tiếp theo mà chị muốn giới thiệu đến các em chính là âm o o o o âm o với ví dụ kéo co con ong chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyển sang âm ô O, O, O. đối với âm O, chị lấy ví dụ cô giáo con hổ ngay sau âm O chính là âm ơ ơ ơ ơ âm ơ có các ví dụ cò cái nơ Hình ảnh đang hiện trên màn hình của chúng ta chính là âm bò bò bò bò Chị có các ví dụ phở bò phố cổ Âm tiếp theo mà chúng ta sẽ học chính là âm cu các bạn cùng đọc theo chị nhé. Cu Cu Cu Đối với âm cu, chị có các ví dụ sau. Quả lê Quế Các bạn cùng chị đọc âm tiếp theo nhé. Rò Rò Rò Ví dụ Cái rổ gà Đây là âm sò. Chúng ta cùng đọc nào. Sò sò sò Chị có ví dụ chim sẻ quyển sổ Tiếp theo chính là âm tò tò tò tò âm tò với các ví dụ tổ chim tô mì âm u các em cùng đọc với chị nhé u u u âm u với ví dụ tủ đu đủ trên màn hình của chúng ta chính là âm ư, ư, ư, ư. Âm này chị có các ví dụ sư tử, lá thư. Đây là âm vò. Các bạn cùng đọc nào. Vò, vò, vò. Ví dụ như con ve quyển vở âm sò sò sò sò âm sò với các ví dụ xe máy xem phim và cuối cùng chính là âm y các bạn cùng đọc theo chị nào y y y âm y chị lấy các ví dụ như y tá địa lý bài học ngày hôm nay của chúng ta từ đây là kết thúc rồi các bạn hãy chú ý xem lại thật kỹ để có thể thuộc được bảng chữ cái tiếng việt nha còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại